Thiên tài câm điếc bẩm sinh nhưng có thể biết được vận mệnh và lời tiên đoán về sự kiện năm 1976. Trên đời thực sự có những người mang vận mệnh rất kỳ lạ. Đất nước tỷ dân Trung Quốc cũng xem như là nơi có diện tích lớn và thường xuyên xảy ra những hiện tượng kỳ lạ như thế. Tại huyện Nam Dương, Hà Nam, suốt hơn 70 năm qua luôn lưu truyền một giai thoại về một người đàn ông tật nguyền – nhưng có khả năng nhìn xa trông rộng, đoán biết tương lai. Tuy số phận đầy thăng trầm, nhưng nhiều lời dự đoán của ông ghi lại đã thực sự ứng nghiệm. Trước khi qua đời, ông đã tiết lộ một bí mật sinh tử của một vị nguyên thủ quốc gia khiến những người trong 10 dặm 8 chấn đều khâm phục và xem ông là một giai thoại bí ẩn. Cuộc đời thăng trầm của một thiên tài Trương Tư Mưu sinh ra vào những năm 1950 tại Nam Dương, Hà Nam. Cũng như những đứa trẻ khác, ngay từ khi mới sinh, ông không có biểu hiện gì khác thường. Nhưng đến năm 2 tuổi, ông đã bắt đầu thể hiện tài năng đặc biệt của mình, đó là viết được tất cả những ký tự tiếng Hán. Cha mẹ ông cảm thấy rất bất ngờ bởi họ đều là những người nông dân mù chữ. Không những ông biết viết những Hán tự mà còn viết rất đẹp. Hơn nữa có thể sử dụng đồng thời cả tay phải và tay trái để viết cùng một lúc, khiến những người xung quanh ông cảm thấy rất bất ngờ và cho rằng trong tương lai ông sẽ trở thành nhân tài của đất nước, làm dạng danh tổ tiên dòng tộc. Nhiều người thắc mắc rằng làm thế nào mà ông biết được nhiều ký tự như vậy. Hơn nữa, tuy chưa biết nói nhưng những hành động của Trương Tư Mưu đều cho thấy rằng ông còn hiểu được ý nghĩa của chúng. Tuy nhiên đến khi Trương Tư Mưu khoảng 3-4 tuổi, người nhà ông đều cảm thấy rất kỳ lạ rằng ông ấy không hề nói một lời. Khi người khác ở ngoài tầm mắt gọi, ông cũng không có phản ứng gì. Gia đình vội vã đưa ông đến thầy thuốc để kiểm tra thì phát hiện một sự thật rằng ông đã bị câm điếc bẩm sinh đây chỉ là khởi đầu của một cuộc đời đầy thăng trầm của Trương Tư Mưu. Một đứa trẻ cầm điếc bẩm sinh có thể học và viết khi không cần thầy dạy làm cho người dân địa phương rất tò mò. Nhưng giống như những nhà thiên tài khác, ông luôn sống trong thế giới dị biệt của mình, không thể nghe thấy người khác nói, cũng không thể bày tỏ hết mong muốn của mình vì những người trong làng đa số đều không biết chữ cuộc sống của ông chỉ quanh quẩn trong nhà với những câu chữ tự mình viết. Trương Tư Mưu không bao giờ thích chơi với những thứ đồ của trẻ em. Trò chơi yêu thích của ông là viết chữ trên không, nghĩa là bạn sẽ viết một chữ bất kỳ mà bạn muốn lên không trung. Sau đó Trương Tư Mưu sẽ viết nó lại trên giấy. Dù khó đến đâu, ông ấy cũng có thể viết ra. Thậm chí Trương Tư Mưu còn từng tranh tài với một vị học giả và đã viết được hơn 100 chữ trên mặt đất. Có nhiều từ lạ chỉ xuất hiện trong từ điển, trong khi vị học giả này chỉ viết được hơn 20 chữ. Nhiều phóng viên nghe được câu chuyện kỳ lạ này đã cất công lặn lội từ nơi xa xôi đến để xem thực hư và thấy Trương Tư Mưu đã viết rất nhiều từ mà họ chưa bao giờ được biết đến một đứa trẻ với khả năng thiên phú nhưng lại tật nguyền, cộng thêm việc cha mẹ quá nghèo đã khiến ông không thể đến trường như bao người khác. Trương Tư Mưu chỉ có thể theo cha làm công việc đồng áng. Tuy nhiên sức khỏe của ông cũng yếu nên chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng. Hàng ngày ông chỉ có thể viết lên tường rằng Trương Tư Mưu, bạn bị câm điếc, bạn đang làm gì thế? rồi thẫn thờ nhìn trời. Không ai biết được ông đang nghĩ gì, nhưng theo một số dân làng, Trương Tư Mưu có khả năng đoán trước được tương lai. Ông có thể đoán chính xác năm và ngày. Nếu hỏi ông bất kỳ một ngày nào đó, vào cả trăm năm trước, ông có thể tính ra ngày âm lịch một cách nhanh chóng khi khả năng đặc biệt bắt đầu được phát huy. Và một ngày khi thấy người hàng xóm đang làm việc ngoài đồng, Trương Tư Mưu đã nhìn ông hồi lâu rồi viết ra họ tên và ngày mất của người hàng xóm này. Mọi người lúc này chỉ nghĩ rằng đây là trò đùa của trẻ con. Nhưng lời dự đoán kỳ lạ này đã ứng nghiệm. Người hàng xóm này đã rời khỏi cõi đời một cách khá kỳ lạ vào đúng ngày mà Trương Tư Mưu đã viết ra. Lúc này một số người cho rằng là Trương Tư Mưu đã cố tình chửi rủa người khác. Nhưng vài người lại cho rằng khả năng tiên tri của ông đang bắt đầu phát huy. Trương Tư Mưu dường như không chỉ dự đoán đúng tương lai của một người mà còn dự đoán chính xác được thời tiết. Đối với những người dân lúc bấy giờ thì đây đúng là một khả năng tuyệt vời. Trương Tư Mưu sẽ viết những dự báo thời tiết của mình vào một nơi mà mọi người có thể nhìn thấy nếu thấy ông viết trời sắp mưa, mọi người sẽ vội vã thu hoạch lúa mì. Còn nếu thông tin trên bảng là trời nắng, dân làng sẽ mang lương thực và rơm dạ ra phơi. Rất nhiều người từ bên ngoài làng cũng rất tò mò về khả năng tuyệt vời này của Trương Tư Mưu, nên đã kéo đến xem. Điều này khiến cha ông lo sợ rằng chuyện Trương Tư Mưu tiết lộ thiên cơ sẽ dẫn đến những điều không tốt – nên không cho ông tiếp tục đưa ra những lời dự đoán này. Thế nhưng Trương Tư Mưu không chịu nghe. Ông ấy không chỉ dự đoán thời tiết mà bắt đầu còn dự đoán những câu hỏi tự luận trong kỳ thi tuyển sinh trung học phổ thông. Khả năng tiên tri của ông dường như lại tiếp tục được phát huy. Ông dự đoán phần thi viết của đề thi năm nay sẽ chỉ có một chữ nhất. Nhiều đứa trẻ đã đánh cược theo lời của Trương Tư Mưu – và kết quả thi của chúng đều rất tốt. Khi phòng giáo dục phát hiện ra sự việc này, họ đã nghĩ rằng do ai đó đã tiết lộ đề thi, vì thế đã đến ngôi làng này để điều tra. Sau khi đến làng và nhìn thấy Trương Tư Mưu, người đã đoán đúng đề thi năm nay với vẻ ngoài có hơi ngốc nghếch, chẳng giống người đã đánh cắp đề thi chút nào, nên cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Vì thế phòng giáo dục chỉ có thể bỏ qua chuyện này. Khi cảm thấy những rắc rối xảy ra ngày một nhiều, cha của Trương Tư Mưu tỏ ra quyết tâm hơn, đã trừng phạt ông nhiều lần và cấm ông dự đoán thời tiết hay tính toán bất cứ thứ gì vì cho rằng năng lực tiên tri của Trương Tư Mưu sớm muộn sẽ làm hại đến ông. Và lần này, sự trừng phạt của người cha đã có hiệu quả. Trương Tư Mưu không còn đưa ra những dự đoán trong tương lai nữa lời tiên tri cuối cùng về sự kiện quan trọng trong năm 1976. Tuy nhiên, đến đầu năm 1976, Trương Tư Mưu không hiểu vì điều gì đã rời bỏ quê nhà, đi lang thang khắp nơi và ở mỗi nơi ông ấy đều sẽ để lại một lời dự đoán. Vì sao năm nay lại nhuận vào tháng 8? Mọi người đều không hiểu ý nghĩa của lời tiên tri này liền hỏi ông ấy nhưng Trương Tư Mưu chỉ biết lắc đầu thở dài buồn bã. Mãi đến khi sắp hết năm, mọi người mới thấy được đó là lời tiên tri một thế hệ vĩ nhân đã ngã xuống trong năm nay. Trương Tư Mưu sau đó đã trở về nhà, nhưng vào một ngày năm 1992, ông lại mất tích. Gia đình cất công tìm kiếm khắp nơi, nhưng không một ai thấy được dấu vết của ông. Cho đến một ngày, một đạo sĩ lang thang đến nơi đây đã vẽ ra một bản đồ chi tiết nơi ở của Trương Tư Mưu. Cả nhà ông theo hướng dẫn của bản đồ này đã tìm thấy Trương Tư Mưu tại phía cuối con dốc của một cổng thành trong trạng thái quần áo sộc sạch cùng một vết thương khá lớn trên đầu. Tinh thần ông cũng ngày càng tệ hơn. Sau khi được đưa về nhà, đôi mắt của Trương Tư Mưu trở nên lờ đờ và không ăn uống được gì. Không bao lâu sau thì ông qua đời. Những người dân ở đây đều xúc động, thương xót cho một nhân tài đã giúp đỡ họ không ít. Nhưng một số người lại nghĩ rằng Trương Tư Mưu không phải thiên tài, những gì ông viết ra chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Ngoài ra, một số bí ẩn được người dân giải thích theo tâm linh rằng Trương Tư Mưu ở tiền kiếp sau khi đầu thai đã không uống nước ở dòng Vong Xuyên, nên từ 2 tuổi, ông đã có thể nhớ và viết ra rất nhiều ký tự tiếng Hán. Cho đến nay, khoa học vẫn chưa có lời giải đáp về hiện tượng này. Không ai biết một người câm điếc bẩm sinh như ông cuối cùng ẩn chứa bí mật gì mà có thể đưa ra nhiều lời tiên đoán siêu phàm. Nhưng có lẽ ông trời đã cảnh báo ông từ sớm rằng đừng sử dụng khả năng thiên phú của mình một cách bừa bãi mọi thứ xảy ra trên đời này đều đã được sắp xếp nên đừng phá vỡ trật tự của nó. Trương Tư Mưu có thể đã phá vỡ quy luật này nên ông ấy mới ngày càng trở nên ngu ngốc hơn. Một số người lại đoán rằng sau khi mất tích ấy đã gặp một cú sốc lớn và trở thành trạng thái như hiện tại. Cuộc đời huyền thoại của Trương Tư Mưu đã kết thúc một cách đáng tiếc. Bạn nghĩ gì về sự kiện này? Hãy để lại bình luận bên dưới video